Xin chào ờ, tất cả anh em, chào ờ, những ai, những anh em nào đang ờ, đam mê cái bộ môn tài xỉu hay còn gọi là xí ngầu. Như anh em biết đấy, thì đây nó là những cái hột tên chuẩn của nó gọi là những cái hột xí ngầu. Còn tài xỉu là tên của vùng miền thôi. Ví dụ như là ở khu vực miền Tây, Nam Bộ này, hoặc là Sài Gòn này hoặc là một số vùng lân cận này Đồng Nai Bình Dương ấy, thì đấy thì à, anh em gọi là tài xỉu còn một số vùng khác ví dụ như là Bình Thuận này về miền Trung nhé hoặc là Tây Nam uh, khu vực uh, Tây Nguyên ấy thì gọi là đổ hột mẹo còn một số nơi khác như ví dụ ngoài Bắc này uh, Bắc Ninh này hoặc là Lạng Sơn này Hà Nội này, thì người ta gọi là chơi chẵn lẻ như thế nào gọi là chẵn như thế nào gọi là lẻ bình thường thì anh em biết đấy tài xỉu thì nó có ba hột đúng không như thế này thì gọi là tài này còn như thế này dưới 10 điểm có là từ 10 điểm trở xuống thì gọi là xỉu còn 10 điểm trở lên 11 điểm trở lên thì gọi là tài còn đây thì gọi là bảo hay là bão nói chung là cái những cái tên thì mỗi vùng miền gọi một kiểu khác nhưng mà nó tên chung của nó gọi là hột ờ, xí ngầu bây giờ những cái ờ, bộ hột xí ngầu này mà chơi bình thường ấy thì tôi cũng làm rất nhiều clip rồi thì chắc là anh em đã biết bây giờ có một số vùng miền nữa là người ta gọi là chơi chắn lẻ hoặc là chơi ờ, tài xỉu theo kiểu là lắc chỉ lắc hai hột thôi ví dụ như thế này thì gọi là chẵn này dùng hai hột lắc để chơi gọi là chẵn còn cộng hai số vào hạ cộng hai ờ, con ấy, vào thì gọi là lẻ cũng có một số nơi người ta chơi ấy, thì cũng chơi theo kiểu chẵn lẻ như thế ví dụ đây gọi là lẻ này đây gọi là lẻ một ba năm là lẻ hai bốn sáu như này gọi là chẵn thì ờ, đâu cũng là cách chơi như thế bây giờ tôi muốn giới thiệu với anh em một cái cách chơi tài xỉu khi anh em đi đánh tài xỉu lắc tài xỉu hay là xí ngầu rất là hiệu quả đó chính là sử dụng cái bộ hột à, báo dung 6 mặt này báo dung 6 mặt có nghĩa là sao khi lên mặt nào máy sẽ dung cho chúng ta biết đó và chúng ta sẽ có thể đánh được đầy đủ tất cả các mặt chỉ cần anh em vào đưa được một cái hột này vào thôi và cái hột này thì ờ, dọi đèn này thử ờ, nam châm cũng như là ngâm nước muối thì rất là ok bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về cái ờ, bộ hột này đây là một cái cục 500 tôi sẽ thử Đó. dĩa hột hoàn toàn không dính không hít anh em nhìn nhé không dính không hít gì đúng không ạ đó. Vâng. khi lên mặt nào nó sẽ rung cho chúng ta biết mặt đó đây nó là cái công thức lắc này tránh làm mất thời gian cho anh em bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem đây là cái clip này tôi làm sẽ lắc chỉ có một hột thôi còn anh em lắc ba hột hoặc hai hột thì cũng đều được cả nếu như lắc hai hột thì anh em sẽ đưa hai hột vào còn lắc ba hột thì cần cũng chỉ cần đưa một hột thôi còn lắc mỗi hột này thì tất nhiên chỉ cần một hột đây nó là cái cục dung bây giờ tôi sẽ bật công tắc lên khi nào có dung nó sẽ báo chúng ta biết qua cục dung này à, đây là cái đèn nó dung này. giờ tôi sẽ thử cho anh em xem mấy chén này bây giờ tôi sẽ đánh theo kiểu là chẵn lẻ nhé rơi cả cục pin ra ngoài rồi tôi sẽ thử lại một cái ngắn này một cái ngắn có là có con nhất này chúng ta sẽ đánh lẻ đó vẫn là một cái ngắn tiếp tục có con nhất nữa nhé đó vẫn đánh lẻ được bây giờ không dung không dung có nghĩa là con ngũ là số 5 đó, chúng ta tiếp tục đánh lẻ đó chính xác không? vẫn không dung rồi tiếp tục có con ờ, ngũ nữa đúng không đó đánh lẻ một ngắn một dài một ngắn một dài có là con nhị chúng ta sẽ đánh chặn đấy vẫn là một ngắn một dài anh em nhé một ngắn một dài chúng ta tiếp tục đánh chặn và đánh vào con nhị chính xác một ngắn một dài là con nhị chúng ta sẽ đánh vào số 2 đánh chặn đấy là khi anh em lắc thử một lắc một cái bây giờ anh em lắc nhiều cái tôi sẽ thử cho anh em lắc nhiều cái vì rất nhiều nơi người ta sẽ lắc rất nhiều cái như này đó một cái dài một cái dài nó là số 3 như này số 3 thôi nhé chúng ta sẽ đánh lẻ chính xác không ạ tiếp tục một cái dài vẫn là số 3 này đánh lẻ được này đó vẫn là số 3 một cái dài chính xác vẫn là số 3 một ngắn số 1 tuyệt đối luôn hai cái ngắn nữa số 1 này. À, số đấy đúng rồi hai cái ngắn số 1 một cái dài là số hai cái ngắn số 6 tôi xin lỗi đây vừa rồi là hai ngắn là số 6 hột ngắn số 1 chính xác không anh tuyệt đối luôn đó là về cách chơi thì anh chị em chỉ cần đưa một hột vào thôi còn đây là cách bảo quản này khi không chơi nữa anh em tắt cục pin đi đây là cái nắp tẩy của nó và cái mặt nào không dung ví dụ như là lên con số 5 này là con ngũ nó không dung chúng ta sẽ để vào đây và để như này rồi tắt cục pin đi thời gian sử dụng thì khá là lâu ít nhất là cũng từ 20 đến 25 ngày trở lên thậm chí anh em nào ít chơi khi là cả tháng thì đây là những ờ, công thức dung cách dung của nó còn không phải là anh em đừng có áp dụng vào cục dung của áp dụng cái ờ, công thức này vào cách chơi của mình bởi vì sao khi chúng tôi làm hột ấy, thì mỗi người sẽ có một cái nhịp dung khác nhau có thể tôi sẽ đổi cái mặt này đi có thể là ví dụ như bây giờ đang là một ngắn là số 1 nhưng mà tôi sẽ làm ngược lại lại thành ờ, một ngắn nó sẽ ra số 3 số 4 hoặc số 6 bất kỳ số nào được còn một cái điều đặc biệt hơn đó là khi sử dụng cái bộ hột này thì nó chống được tất cả các loại ờ, máy giò tôi đảm bảo với anh em 100% là không có một cái loại máy giò nào có thể ờ, bắt sóng được nó thì anh em nào muốn tìm hiểu hoặc là muốn sở hữu cái bộ ờ, hột xí ngầu hay gọi tài xỉu này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0983 này 30 22 Xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này Chào tạm biệt tất cả anh em